Xin chào các bạn! Tuần rồi mọi người xôn xao vì siêu phẩm Yamito và hỏi Yamito là cái gì mà đi đâu cũng thấy nhắc tới vậy. Xin thưa Yamito là siêu phẩm 2022, dùng cực hiệu quả cho ai bị sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng. Bởi vì tinh dầu răng miệng Yamito vô cùng đặc biệt, giúp chúng ta một Phân hủy và lôi cuốn thức ăn, mảng bám răng lợi 2. Hỗ trợ môi trường và bảo vệ men răng 3. Dọn dẹp tiền vi khuẩn và siêu vi trong miệng nếu bạn biết ai muốn phòng chống hôi miệng, sâu răng, nhiệt miệng, thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé. Hãy quan tâm tới sức khỏe lâu dài của bạn và gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.